xin lỗi em vì những gì mà ta đã nghĩ Xin lỗi em vì những gì mà ta đã nói Vì bao câu giờ đây chỉ là những thước phim phải mở sâu và những kỷ niệm điều duy nhất bây giờ còn nhớ chỉ là vài câu xin lỗi vì những lời hứa xin lỗi chẳng yêu được nữa sẽ ta đi cùng năm 雨。